Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Biệt thự An Sơn, phường 4, diện tích 376m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 5 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, gần trung tâm, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng, giá 26 tỷ đồng. Nhà Tô Vĩnh Diện phường 7, diện tích 230m2, sổ chung xây dựng, hướng Nam, đường Hô Tô, kết cấu 4 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 3 km, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng, giá 6,2 tỷ đồng. Đất Mimosa phường 10, diện tích 1.538m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách đường lớn 1 km, đất bằng phẳng, thích hợp đầu tư, giá 3,7 tỷ đồng. Đất Mimosa phường 10, diện tích 2065m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Nam, đường ô tô, cách đường lớn 2,3 km, đất bằng phẳng, thích hợp đầu tư, giá 3,84 tỷ đồng.